5 nhân cho 30 tổng cộng là 150 mét vuông hai lô là 300 mét vuông và như cả nhà thấy này hiện tại bầu bàn có rất là nhiều khách hàng đầu tư đang tập trung vào đây để mà tìm mua cũng như là đầu tư về tương lai tại vì sao ạ hiện tại bầu bàn đang đáy mạnh thi công hạ tầng về giao thông hạ tầng về công trình cũng như là các dự án cả nhà muốn biết thêm Thông tin chi tiết thì xin liên hệ số điện thoại 0972332894. Xin cảm ơn.